là bị thẻ đúng chưa đó hoặc là mình nằm Manchester City nhưng mà dằn thêm cái Man City chấp gốc nữa thì anh em từ hòa cho tới thắng đúng chưa đó là cách anh em chơi tiếp nữa kèo tài xỉu thì chúng ta nên bỏ qua tại vì sao Man City vừa đá cúp C1 về xong và một vài trụ cột có vẻ như quá tải chấn thương thì chưa chắc nó có thể về cái ok uh, xin chào mừng tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh Trịnh Tuấn bóng đá cũng như ờ, Trịnh Tuấn soi kèo và fanpage uh, soi kèo bóng đá Trịnh Tuấn uh, ở thời điểm hiện tại thì uh, tele của mình uh, đã bị hack rất nhiều và cũng như hội nhóm uh, giả mạo hack rất nhiều cho nên anh em tìm kiếm mình uh, chỉ tìm kiếm duy nhất qua Facebook cho nó đơn giản anh em uh, đó là cái cách tìm kiếm uh, qua Facebook ấy thì anh em có thể uh, kéo xuống bên dưới mỗi cái video đấy ví dụ như cái trận đấu mình đã phân tích và nhận định cho anh em cái trận đấu giữa Leicester City và Arsenal rồi thì anh em có thể à, mở lên đó anh em mở đó rồi à, ở bên dưới nó sẽ có cái à, đường link à, Facebook với fanpage anh em bấm vào thì nó sẽ ra à, cái à, chính chủ của mình à, còn anh em muốn tìm kiếm qua Facebook ấy thì anh em trên giao diện Facebook anh em gõ kèo bóng trịnh tướng viết liền không dấu nó sẽ ra cái trang cá nhân của mình đây là cái mã định danh của mình a à, còng kèo bóng trịnh tướng nó như giống như cái chứng minh nhân dân anh em còn đây là cái giả nha đây là cái giả đó hoặc là tìm theo fanpage tìm cái trang fanpage để anh em gõ tt với số, số điện thoại đấy thì nó sẽ ra cái trang fanpage à, soi kèo trịnh tướng đó anh em bấm vào đó thì nó sẽ có cái mã định danh này à, anh em nhớ hai cái mã định danh đó là trang cá nhân là kèo bóng chỉnh tướng a à, công còng kèo bóng chỉnh tướng trang à, fanpage là cái mã định danh này đó và tốt nhất thì bấm vào cái link bên dưới cái link bên dưới à, là sẽ vào chính xác nhất đó và mình sẽ hướng dẫn cho anh em à, nhắn tin với mình gửi cái link nhóm à, trực tiếp cho anh em đó là ok anh em sẽ không sợ bị lừa còn lại thì cái nhóm cũ thì anh em nên thoát hết đó trong ở thời điểm hiện tại uh, trên telegram không còn kèo bóng chỉnh tướng nữa đó kèo bóng chỉnh tướng tất cả những admin trong này đều là giả mạo đều là giả mạo và uh, đều là những cái thằng hack đó anh em nên thoát hết và liên hệ ngay qua facebook của mình để mình hướng dẫn cho anh em và không được nhắn tin với nó nữa nhắn tin với nó thì anh em càng nhắn với nó thì anh em càng nhầm lẫn thôi tốt nhất anh em nghi ngờ ở thời điểm hiện tại anh em thoát hết xóa chặn hết tất cả những người trong này và nhắn tin lại trực tiếp qua Facebook của mình hoặc là nhắn tin vào cái số điện thoại mình luôn cũng được đấy số điện thoại mình để trên màn hình 0336 đó anh em là ok nhất luôn nhanh gọn lẹ đó không sợ bị uh, lừa đó ok nha anh em đó và nhắc lại một lần nữa là kèo bóng trình tướng trên Telegram trình tướng uh, ờ, bóng đá đồ này kia là đều là giả mạo hết đây kèo bóng trình tướng đều là giả mạo anh em sạch thử xem giả mạo hết đó tiếp nữa Trịnh tướng bóng đá cũng giả mạo luôn đấy và Trịnh tướng soi kèo giả mạo hết và thời điểm hiện tại Telegram của mình là nhóm kín không có công khai Đó. và anh em muốn có nhóm với mình thì chỉ nhắn qua Facebook là ok và chắc chắn sắp tới nó sẽ giả mạo Facebook nữa cho nên anh em nhớ tìm kiếm theo cái cách mình hướng dẫn với anh em bấm vào cái link bên dưới mỗi cái video là chắc ăn nhất ok nha hoặc là nhắn tin vào cái số điện thoại của mình ok thì quay trở lại cái trận đấu mình đã phân tích và nhận định cho anh em cái trận đấu ở ờ, trong cái khu khổ uh, ngoại anh rồi ở trận đấu giữa uh, Arsenal và cũng như Fulham rồi và tiếp tục những trận đấu uh, muộn tí sẽ là cặp đấu giữa Manchester City và Bournemouth thì mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em nhanh luôn uh, để anh em có thể uh, có nh nhận định để anh em có thể lựa chọn những cái mã kèo cho nó hợp lý còn muốn chơi chung mình thì uh, nhắn tin qua Facebook mình sẽ cho anh em uh, tham gia chơi chung điều kiện thì uh, cuối video mình sẽ nói với anh em bây giờ thì chúng ta bước vào phân tích và nhận định về cặp đấu này thì chúng ta đã biết hai trận hòa liên tiếp trước uh, anh em thấy trước Nottingham Forest và cũng như uh, ờ, uh, ờ, RB Leipzig uh, RB Leipzig với uh, Nottingham uh, cho thấy những cái vấn đề của Man City ở thời điểm hiện tại và lúc này thì uh, Man City vẫn kiểm soát tốt cái thế trận của họ tạo ra và kiểu tỷ lệ kiểm soát bóng cầm bóng rất là tốt nhưng cái vấn đề ở Man City ở thời điểm hiện tại đó là cái vấn đề dứt điểm đó hàng thủ thì ok nha và cầm bóng tốt nhưng mà cái vấn đề dứt điểm đang à, đang có vấn đề cứ gì qua chuyện lại chuyện lên chuyện xuống là dứt điểm không tốt đó và chân sút chủ lực Erin Haaland à, cũng cày cuốc liên tục đó à, trận nào cũng đá hết thì chắc chắn nó cũng, cũng mệt mỏi nè đó không có cái phương án thay thế và chắc chắn cũng sẽ bị bắt bài và những cái đối thủ chăm sóc nó kỹ hơn đó từ rõ ràng huấn luyện viên Pep Guardiola trong những lần gần đây cũng thay đổi à, những cái chiến thuật liên tục à, để cho những cái vệ tinh xung quanh à, ghi bàn à, giảm tải áp lực uh, cho cái chân sút này đó và anh em biết uh, chỉ tính riêng uh, với cái trận đấu Leipzig uh, ở tuần qua thì uh, Man City uh, sút tới tận 11 cú sút và chỉ có ba cái cú uh, sút trúng đích thôi đó đó rõ ràng đang gặp vấn đề về vấn đề khâu ghi bàn đó và anh em để ý là cái trận gần nhất đá với RB Leipzig ấy, thì uh, Man City sử dụng cái sơ đồ uh, 4231 à, xin lỗi sơ đồ 3241 ấy sơ đồ 3241 à, và chỉ mỗi Red Mares đi bàn thôi đấy đưa Kai Walker đá lên à, đá lên dân cao cái vị trí này vẫn là thử nghiệm nữa cũng không thành công à, cũng không thành công đưa Jack Grealish à, sang cánh này đấy và trở lại cái trận đấu này thì Man City lại hành quân đến sân khách và anh em để ý là trong cái khoảng thời gian mà Man City đá sân khách thì à, anh em thấy là không thực sự tốt đấy không thực sự tốt anh em thấy đá sân khách là toàn thua kèo thôi nó hẳn luôn là toàn thua kèo đó còn lại thì cái phong độ thì rõ ràng trong ngoại Anh thì ờ, Man City phong độ cũng rất là tốt rồi nhưng mà ở thời điểm hiện tại phải tham dự rất là nhiều đấu trường à, và à, và và à, bị những cái đối thủ nó bắt bài để chỉ cần kèm chặt Erin Haaland thôi là các à, các à, cầu thủ khác khó ghi bàn rồi đó chứ đừng nói dễ dàng À, cho nên đây là một cái vấn đề đau đầu à, cho huấn luyện viên Pep Guardiola và kể cả anh em à, anh em chơi chơi à, cái trận đấu này đó và, và hôm nay thì chính uh, Manchester City chỉ gặp một cái đối thủ yếu thôi đó đó là Monaco À, ờ, một đối thủ đang ngụp lặn ở dưới bảng xếp hạng và à, có những cái bước tiến cũng khá là à, đáng kể à, đó, họ đã vươn lên cái vị trí thứ 17 à, vượt qua cái nhóm cầm đèn đỏ rồi đó nhưng à, cũng không đảm bảo à, họ chắc chắn một cái sức trụ hạng nếu như họ thể hiện các phong độ tệ hại trong khoảng thời gian vừa qua và trong khoảng thời gian gần đây thì họ chỉ có được một trận thắng mà thôi toàn lại còn hòa và thua đấy thằng hòa và thua và anh em thấy có một trận đấu rất là hay họ đá trên sân nhà à, hòa được Newcastle nha đó cũng rất là hay luôn tuy nhiên thì Newcastle cũng chỉ là đội bóng mà đang à, đang đang đang đang đang đang đang đang à, đang đang vướng à, cái vấn đề về về vấn đề thể lực và cũng như cái vấn đề sa sút phong độ trong khoảng thời gian vừa qua cũng không nói được ở à, hôm nay chính Man City là cái phép thử liều cao à, để cho Bournemouth à, kiếm một cái sức trụ hạng trong khi đó bên phía Man City thì họ cũng phải bắt buộc có cái trận thắng này để à, để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cái cuộc đua vô địch và tránh Manchester United đang nhâm nhe cái vị trí thứ hai à, đang nhâm nhe cái vị trí thứ hai rất là nguy hiểm chỉ cần hòa hoặc là thua thôi thì rõ ràng Manchester United bám đuổi kịp đó ok à, đó cho nên với những gì anh em thấy là rõ ràng cái kèo đấu này thì có nhiều anh em vẫn tin tưởng ở ờ, Manchester City à, tuy nhiên thì những cái thành khách thành tích sân khách gần đây thì rõ ràng cho chúng ta một cái sự à, băn khoăn à, băn khoăn nhất định còn xét về cái à, cái à, đội hình ra sân và cái à, cái cái cái à, danh sách cầu thủ thì hôm nay thì à, Laporte và dính chấn thương rồi Kevin De Bruyne thì khả năng ra sân bỏ ngỏ đây hai cầu thủ này cả. à, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ cho nên rồi cho nên chúng ta phải cân nhắc chơi cái kèo này và tỷ lệ kèo này mà mình thấy ok nhất đó là để chúng ta đầu tư là là, là hai cái kèo mà mình phán cho anh em à, thường xuyên thắng trong các trận đấu đặc biệt trong ngày hôm qua chúng ta cũng thắng đấy à, đó là cái kèo gốc phải kèo thẻ đấy và kèo này chắc chắn anh em có thể nằm Manchester City chấp góc à, với cái thế trận muốn tấn công à, để tìm kiếm bàn thắng đó thì à, Manchester City tuy là đá sân khách nhưng họ vẫn kiểm soát bóng và à, tấn công dồn dập ngay từ đầu cho đó Bonamau tuy là chủ nhà nhưng họ chắc chắn sử dụng cái sơ đồ này họ chỉ để phòng ngự phản công và à, tìm kiếm cơ hội phản công cho nên à, chắc chắn à, góc sẽ nghiêng về Man City rất là nhiều cho nên nằm Man City chấp góc cho mình đó và cái kèo thẻ thì anh em nằm Monomau chấp thẻ bởi vì Monomau và đá cũng khá là rắn và à, và đá phòng ngự nữa rồi thì anh em nằm Monomau chấp thẻ mình thấy khá là ok đó là hai cái kèo mà anh em đánh ngoài sẽ không có anh em liên hệ với mình mình hướng dẫn cho anh em cái cách chơi cái kèo này rất là dễ chơi và hầu như trong những trận đấu mình lên cho anh em là chúng ta hút được rất là nhiều những cái kèo góc thẻ này đó anh em không chơi kèo chính chúng ta chơi kèo phụ anh em cũng cũng hút đó không cần phải ờ, phải kèo chính kèo chính khó quá chúng ta bỏ khó quá chúng ta bỏ ok nha anh em đó còn cái tỷ lệ kèo chính thì mình điểm qua cho anh em ở thời điểm hiện tại thời điểm hiện tại nhà cái đang để cái mức uh, Manchester City chấp một trái 75 Ờ, rõ ràng với cái phong độ à, khập khiển như vậy với cái à, phong độ lẻn sản khi đá trên sân khách mà nhà cái để cho Manchester City chấp cao như thế này rõ ràng à, là có cái vấn đề à, bình thường là đáng lẽ là chấp một trái thôi hoặc là à, chấp ba phần tư hoặc là chấp một trái 25 nhưng mà nhà cái đang đẩy lên mức một trái 75 chứng tỏ nhà cái đang rất là tin tưởng khả năng Man City có một trận thắng trong trận đấu này ít nhất là tầm khoảng hai bàn bởi vì Bournemouth là đối thủ yếu và bị tụi thủng lưới rất nhiều à, Bournemouth anh em thấy là họ thủng lưới rất là nhiều bàn đó và họ cũng vắng đi rất là nhiều cái nhân ờ, nhân tố chủ lực ở nhân tố chủ lực và anh em thấy là trong quá khứ thì uh, chính uh, Manchester City khi gặp Bournemouth thì cũng thắng khá là đậm ở trong cái trận đấu lượt đi ở thắng 4-0 trên sân nhà đó và trong các khuôn khổ thì Man City đều thắng cách biệt ít nhất tầm khoảng 1 đến 2 bàn trở lên à, với cái kèo này thì anh em à, nếu mà anh em rén á, thì anh em có thể đợi À, kèo hạ xuống thì chúng ta hãy chơi à, chấp một trái rưỡi chúng ta hãy chơi à, tuy nhiên thì à, cái kèo này nếu mà anh em chắc nhất đó thì anh em đợi vào trận xem cái thế trận đá như thế nào đó và nếu mình nói nếu như anh em nằm Man City thì anh em nên lót cái vị tỷ số 1-0 cho Man City đấy 1-0 cho Man City để nếu mã kèo này gãy thì anh em còn hút được cái vị tỷ số 1-0 bởi vì cái tỷ vị tỷ số 1-0 tỷ lệ ăn rất là cao có thể ăn gấp 3 gấp 4 gấp 5 lần ở ờ, ví dụ anh em ờ, một củ anh em có thể hút được 5 6 củ là chuyện bình thường đó còn anh em báo ngoài thì chắc chắn anh em nằm cái kèo này không thì anh em sao bờ luôn bởi vì anh em không có cái dằn là cái vị tỷ số hoặc là anh em không có dằn cái vị gốc là vị thẻ đúng chưa đó hoặc là mình nằm Manchester City nhưng mà dằn thêm cái Man City chấp gốc nữa thì anh em từ hòa cho tới thắng đúng chưa đó là cách anh em chơi tiếp nữa kèo tài xỉu thì chúng ta nên bỏ qua tại vì sao Man City vừa đá cúp C1 về xong và một vài trụ cột có vẻ như quá tải chấn thương thì chưa chắc nó có thể về cái có thể bốn bàn được và kèo này rất là cao nếu mà anh em nằm xỉu thì cũng nguy hiểm đó lỡ mà Monoma nó vỡ trận nó nổ sớm Man City nổ sớm nó vỡ trận luôn thì à, thì thì nó nó nổ ba bốn bàn thì anh em cũng sao bờ ấy còn lại thì em anh em đánh tài đó, đánh tài mà nó đi về cái vị hai không đó nó chỉ cần thắng nhẹ hay không bởi vì trong trận gần đây nó đá sân khách thắng rất là ít đó thì cũng hai không hoặc là ba không hoặc là hai một thì anh em cũng từ hòa thôi đó nói chung là khó chơi kèo tài xỉu này kèo tài xỉu này thì chúng ta đánh kèo rung cho nó an toàn kèo rung chỉ cần Man City nổ một hay hai bàn thì anh em hút đúng ngay cái nhịp đó thì uh, anh em sẽ sẽ thắng không cần anh em phải chấp hay là ở trên hay dưới tài hay xỉu gì cả và cách đánh rung như thế nào thì cứ liên hệ qua Facebook mình uh, hoặc là uh, khi chơi chung uh, với mình thì thì mình sẽ lên có cái thông số phút thứ mấy chúng ta vào rung phút thứ mấy chúng ta vào rung hiệp một phút thứ mấy đó uh, là mình thường xuyên mình cập nhật chuẩn từng cm cho anh em luôn chuẩn từ khung giờ cho anh em đó uh, và anh em trong nhóm đã húp được những cái mã kèo rung mình đưa ra rất là nhiều rồi đó ngoài ra thì còn à, gốc thẻ tỷ số vân vân đó còn xét về cái phương diện đá sân khách như thế này thì à, rõ ràng có nhiều anh em đang rất là quan ngại khi nằm Man City chấp một trái 75 rất là cao nhưng theo quan điểm cá nhân của mình thì à, nhà cái đang tin tưởng và khả năng Man City sẽ có một chiến thắng cách biệt tầm khoảng 2 không 2 không cho cái trận đấu này đó là cái dự đoán à, quan điểm cá nhân của mình tài xỉu một trái 75 à, à, chấp một trái 75 và tài xỉu 3 thì anh em thấy có gì đó nó kỳ kỳ khả năng à, thế trận một chiều dành cho Man City ok đó là cái nhận định riêng về cái quan điểm cá nhân của mình thôi còn lại thì anh em kết thì anh em theo không kết đánh ngược lại cũng được bởi vì mình không thể nào mình khẳng định mình sẽ nhận định đúng 100% à, ờ, nhưng cái tỷ lệ thắng của mình cao mình có lãi nhiều hơn mình gãy là mình thắng anh em xem lại những cái trận đấu trong khuôn khổ ngoại anh ở từng trước từng trước nữa trong khuôn khổ cúp C1 C2 từng rồi và từng trước nữa thì cái tỷ lệ thắng của mình là ở bao nhiêu phần trăm thì anh em có thể tự lên xem lại à, chắc chắn sẽ cũng có những cái mã chúng ta gãy nhưng số trận thắng mình nhiều thì mình lãi thôi à, ok nha thì đó cũng là cái phân tích và nhận định về trận đấu giữa Bonamau và cũng như Man City của mình còn anh em có ý kiến khác quan điểm cá nhân của anh em về trận đấu này như thế nào anh em để lại bình luận bên dưới đó là cái động lực mình lên tiếp những cái video chất lượng hơn ngoài ra thì anh em xem xong nhớ cho mình cái đăng ký kênh anh em đấy à, nhớ cho mình cái đăng ký kênh chỉnh Tấn bóng đá VIP để mình có động lực mình lên tiếp những cái video chất lượng hơn ở khoảng thời gian sắp tới ở những cái giải đấu mới cho anh em ok thì video mình cũng xin được kết thúc tại đây à, hẹn gặp lại anh em vào những video sau xin chào anh em